cho cả nhà nha đó một cây phôi rất là đẹp nha thuần chậu được 6 tháng nha đó, bộ đế nè lên tược thấy đã không à. thuần chậu được 6 tháng rồi nha cả nhà cây này lúc trước là mình mua là của cái anh à, ở shop bán cho cái anh giao ở à, mà miền Bắc rồi ra ngoài cái ta chê ta không nhận đem về lại cây khô queo giống như cây củi luôn á em đem về em bỏ gần cả tháng mới tưới dưỡng rễ xong rồi đem vô trồng đó cây nhìn đẹp không ừ. rồi đấy nhìn có duyên này <laughs> nè. bác nào không cây chết đâu nè cây này nè nó cây này là shop bán là bị nghiệp sáp quá trời luôn người người ta không mua nè sợ chết nên không không bán em thấy rồi ờ, em em lấy rẻ nè em lấy rẻ em về em ủ ờ, nghiệp sáp này em môi ra hết trơn luôn em ủ nghiệp sáp nè đó là nay nó chết hết trơn rồi nè nó chết hết rồi nè đó ủ chết hết rồi nè nó đó, cây nó cũng khỏe rồi nè mới, mới bắt đó nè lúc búp tược nè ha búp tược xanh hết rồi nè nha nè ừ. búp chồi hết rồi nha cây búp chồi khỏe hết rồi nha em chưa trồng luôn á cây rất là khỏe nha Ừ, ai không chồng chết đâu chứ thấy em thấy bình thường mà chồng bình thường cũng đâu có phân thuốc gì đâu ừ. còn cây cây này là cắt thành cái cù lự không nha vũ gốc nha cây cả nhà nha các bác vũ gốc luôn nha ừ, em vũ gốc luôn về em trồng nè nó giờ ra từ con ừ. xanh um luôn ha nè vũ gốc nha mấy cây này là vũ gốc hết nha đó này mới săn được con thú con thú giữ con gà giữ luôn không dám để ngoài sợ nó mọc tược lên nó gãy tược nè nên lấy cái lòng úp lại gà này gà dữ lắm nên, nên không dám để ngoài hai chân trước quỳ nha mà nha có hai chân trước quỳ đẹp lắm nha ở sau có bốn chân bốn xuống trước có hai chân trước quỳ đẹp lắm lấy cái lồng úp lại sợ nó mọc tược lên rồi cái gió nó gãi tược gió với ba con gà ba con bồ câu rồi nó nó nó bồ câu nó nhảy là gãy tược nên lấy cái lồng úp lại à, còn cây này là bữa đợt lúa nè bị lúa nửa thân luôn nè đó em siêu tầm là hàng người ta dạt không nha mấy bác ừ, bị lúa nửa thân luôn nhưng cây này được có cái là bộ đế bộ đế đẹp cực kỳ đó. nó chết queo luôn nửa nửa thân chết queo em về em đục ra nè đục ra nửa thân em chết keo lại em kích ghế nó nó lên đó. thế này thế gì em không không gành nha nhưng mà chi tàn nó đóng rất là đẹp đóng bỏ tay rất là đẹp nên em thấy em thích đem về dưỡng nó rất là đẹp cây này cây thanh mai nè bữa sinh được cây thanh mai nè đó mới xịt sâu hôm qua đó, thanh mai ạ nè đây là gốc mai dảo à. dảo thu nước gặt luôn nha bông 8 tới 12 cánh à. mà bữa nó chỗ thấy mặt bông được 8 cánh nhưng 9 cánh chưa thấy 12 cánh uhm. hoành 43 nha mấy bác đó, em trồng mới có 4 tháng này, nay nó nứt xù à. ờ, bù đế à. thường chậu được 4 tháng rồi nha chồng em bỏ giết gà nó bư rồi nè mấy bác ừ, lên xù nè à. Ờ. ẩm đâu có lên xù dữ rồi bữa nay nó cù cục cục cục luôn nhìn đẹp đấy dầm rễ lấy rễ dầm dầm rễ cho nó lên nè nên mai mốt có cây nào giờ khuyết rễ mình mình ghép thử rồi thấy mấy bác trên mạng ghép ngon hay quá oh, cây này đẹp lắm thuần chậu được 4 tháng nha à.